thậm chí là bộ hột này tỷ lệ của nó lên bảo rất là cao đó chính là cái bộ hột tài xỉu cây hay còn gọi là bộ hột tài xỉu mắt hí đấy ạ đây là sản phẩm độc quyền bên cơ sở sơn tài xỉu bên em các bác nào mà đã sở hữu cái bộ hột tài xỉu cây hay là bộ hột tài xỉu mắt hí mà làm thủ công bên cơ sở sơn tài xỉu bên em rồi các bác đã thấy được cái độ hiệu quả của nó rồi đúng không ạ bởi vì là khi mà mình làm thủ công là bao nhiêu tâm huyết của của em đã đặt vào bên trong bộ hột đó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 em là Sơn Tài Xỉu ở cơ sở em ở Bến Xe miền Tây về tăng tích thì em bao cho các bác nhưng mà bởi vì thời lượng video cũng có hạn vậy nên em sẽ bỏ qua phần thử tăng tích em sẽ giới thiệu cho các bác về cái bộ hột tài xỉu cây hay còn gọi là cái bộ hột tài xỉu mắt hí này để cho các bác hiểu hơn về nó đây khi đi chơi các bác chỉ cần mang được cho mình cái bộ hột này vào thôi đây đây là bộ hột tài xỉu cây hay gọi là bộ hột tài xỉu mắt hí này đó nát chén mình chơi nát chén nào cũng được các bác nhé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 như vừa rồi em đã nói đấy ạ bộ hột thì đi đều tỷ lệ lên bảo cao và các bác lắc giữ tài giữ xỉu được bây giờ em sẽ lắc bộ hột đi đều cho các bác này xỉu này tài này xỉu này tài này xỉu này bảo này đó vừa rồi em đã nói đấy ạ tỷ lệ lên bảo rất là cao đúng không ạ vừa rồi em đã lắc chén tài chén xỉu sau đây em sẽ ra lắc giữ tài giữ xỉu cho các bác nó đang ở xỉu đúng không em lắc giữ xỉu luôn ạ một xỉu này hai xỉu này ba xỉu này bốn xỉu này năm xỉu này thế này em lắc hơi mạnh tay thì nó lên tài rồi đúng không ạ bây giờ em lắc thử cho các bác một hai giữ thử một hai chén tài cho các bác để cho các bác biết được đây bộ hột này nó không hề nặng mặt nha các bác nhá một tài này hai tài này ba tài này đấy vừa rồi em đã lắc thử cho các bác lắc giữ tài giữ xỉu đúng không ạ và thời lượng video có hạn thôi vậy nên là em sẽ cũng chỉ test được vậy cho các bác thôi